em nên mang theo hết đi cứ lanh quanh tâm trí tôi muốn nổ tung luôn cả tim này và gió cuốn đến những giòn sầu còn bao ưu tư duyên trái ngang sao vô duyên em bỏ đi không một câu tam biển tôi bay một mình ngồi buồn lặng thinh nhìn dòng người vội vàng chạy đi mưa nặng hạt để che hàng mi hơn đâm đứng buồn về để rồi khi chân mỏi vững cứ anh mãi để lại cơn đau kéo dài có lẽ là nỗi buồn này em nên mang theo hết đi cứ lanh quanh tâm trí tôi muốn nổ tung luôn cả tim này và gió cuốn đến những giòn sông còn bao ưu tư duyên vai ngang sao vô duyên em bỏ đi không một câu tạm biệt tôi vậy trong cuộc đời có kẻ đến đôi người đấy ở lại làm chi kỷ Để dùng lời mỹ miêu thì con tim ta lại yêu Người dám là tấm lòng xong ta chỉ vờ như không hiểu Em đến bên tôi vì yêu, em đến không cần gì nhiều Lời nói em như gió cứ quay mặt bỏ đi có một câu chia ly Khi mang đêm đã buông xuống, còn lại đây ngang nỗi buồn Có xa em đi lại chẳng mang theo đêm con ngồi ôm chơi quanh một nơi mà thôi chẳng hề đang giờ là một nhành hoa Buồn phần mình chỉ toàn phiền lo Chỉ biết lặng nhìn nàng bên người ta Tôi vẫn ở nơi này cùng ngàn lời ca Đau như cánh vẫn cánh nương mà sau ngược vào tim như chết lặng Trên cơ sao nhọc gian bao cây đắng đọa đầy thăng tôi đến vậy Tôi như con thiếu thốn yêu em như sai nhẫn Như tên là tôi em tôi yêu tôi thương mà chẳng nghĩ suy Để nhận lại được gì có cơ ta biệt ly Chí mình chẳng còn nghe và mình lần thao thức đớn đau chợt chờ tắt như ngọn nến đôi khi ngồi không nơi mong ngày nào